Bây giờ thầy Vinh uh, xin phép được uh, gọi ba bên lên sân khấu để cho phần tranh giải đêm nay. Xin mời bên uh, bên uh, 4A nắng lại sân khấu. Xin mời bên The Friends lên sân khấu ạ. À. Xin mời bên Thẩm Mỹ lên sân khấu ạ. À. đề nghị các bên đứng theo ờ, đội hình của, của bên mình nha không có đứng lộn bên ha tại vì sắp tới sẽ là một phần nữa là nóng bỏng với các bên để tranh giải Xin hỏi fan hâm mộ của ban uh, ờ, Lòng Mẹ The Friends đâu ạ? À? Còn ban Thẩm Mỹ thì sao ạ? À? và bên đứa bé đó à, bây giờ làm thị uy thôi nha chứ chưa phải kết quả nha mình mới làm nháp thôi bây giờ mình sẽ chấm thi thế này đó là sẽ dựa vào sự ủng hộ nhiệt tình của việc khán giả bây giờ quý vị đã nghe rất là kỹ ba tác phẩm của ba đình rồi đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lên những người giám khảo rất là công tâm đó sẽ vỗ tay và ho reo nếu nào mình thích thì ho reo vỗ tay hết mình được không ạ rồi, bây giờ đầu tiên hát đó là Ben nhạc The Friends với tấm bổng lông mẹ Nhiều người yêu mến quá Tiếp theo đó là tác phẩm As Long As You Love Me và ban nhạc Hồng Mỹ Tinh ơi Sao mà có sự cổ động từ trên sân khấu thế này Và cuối cùng đó là ban nhạc Đứa Bé Vậy là ai chiến thắng ta cả ba được bây giờ chung cuộc nè bây giờ quý vị là chỉ chọn được một thôi nãy giờ quý vị ăn gian quá vậy rất là khó cho cho mình quyết định à, bây giờ quý vị chỉ được chọn một và chỉ một ban thôi và quý vị phải gọi tên ban nhạc đó được không ạ chứ không thể chứ không chị thấy được ban nhạc nào quý vị cũng có thể gọi lên wow lên nhạc không biết ban nhạc nào thắng ha. thế bây giờ quý vị dành cho quý vị 5 giây để suy nghĩ ban nhạc thích nhất được không ạ à? và mình chỉ được gọi tên ban nhạc thôi nha không có được gọi tên ba ban nhạc một lúc nha rồi giờ mình giới thiệu lại nè ban nhạc The Friends ban nhạc thẩm mỹ dạ, ban nhạc 4A chuẩn bị chưa chuẩn bị chưa Chạy quá chuẩn bị chưa rồi bây giờ đếm nha không có được ăn gọi trước nha một hai ba đều đã trung tâm thông tin đã tiếp nhận thông tin đầy đủ và ban nhạc chiến thắng trong Battle of Melody đêm hôm nay đó là ban nhạc

và cuối cùng đó là ban nhạc The Friends cảm ơn quý vị rất là nhiều và bây giờ tôi rất là muốn trước khi ba ban nhạc xuống thì chúng ta cùng mở món quà của đêm kiếm hôm nay để xem đó là gì bí mật bí mật bí mật đó là cái gì Megastar, Madison Viên Megastar Chúc cái gia đình chúng ta sẽ có những giờ phút à, vui tươi cùng âm nhạc và như vậy vui tươi cùng nhau và luôn hạnh phúc với nhau đúng không ạ à? cảm ơn ban nhạc 4A thẩm mỹ và The Friends và cảm ơn những người giám khảo công tâm hôm nay đã là quý vị khán giả